Hãy tham gia cuộc thi khỏe nhanh hết mệt mỏi với bắt kết bổ dưỡng để trúng nhiều giải thưởng lớn và hấp dẫn. Xem thông tin chi tiết trên các báo. Nước bắt kết giúp phục hồi sức khỏe khi bạn mệt mỏi. Nước bổ dưỡng bắt kết khởi động cơ thể bạn.